Chào anh em, ở ờ, Hyundai Kona 2.0 2019 đi rất ít nhá. Các bạn biết đi bao nhiêu không ạ? 9.000 km. 9.000 km đây là bản 2.0 AT. À, xe này có một cái mức giá rất hợp lý. 595 triệu cho anh em nào muốn sở hữu Hyundai Kona 2.0 AT đi được uh, ờ, 9.000 cây số. Ờ, xe này chủ yếu để ở nhà, biển thì biển gốc thành phố. Rất nhiều mẫu xe của Hyundai mặc dù là đã được 3 hay 4 năm sử dụng rồi mình thấy là cái diện mạo của nó vẫn hấp dẫn và nó chưa bị ờ, bị mất đi cái cái cái sự trẻ trung của cái sản phẩm. Và đây là một cái chiếc xe mà mình nghĩ là nó vẫn có cái sức hút nhất định với cả những người trẻ tuổi. Sau đó thì rất nhiều hãng xe khác đã để ý đến phân khúc này và họ để những cái mẫu xe của họ như là Seltos, Kia Seltos, rồi là Honda có HRV, rồi là Toyota có Concourse để có thể cạnh tranh trong cái phân khúc này. Thế hệ trước ờ, rất giống với cả gì? Tucson rất giống với cả Santa Fe và có cái mắt cái mặt mình theo mình nhận diện ban đầu của Kona nó rất giống với cả cái gì bạn biết không rất giống Iron Man người sắt ở ờ, Hyundai Kona thì nó sẽ có cái thân hình nó nhỏ gọn hơn so với các chiếc xe như là HRV, Toyota Cross và nó đi trong thành phố nó khá là lanh có thể hiểu Hyundai Kona nó là một cái dạng uh, à, i20 Hyundai i20 nâng gầm như các bạn chạy trong thành phố thì mình đánh giá là Kona có thân hình gọn nhanh máy 2.0 chạy khỏe bốc mình vừa chạy thử rồi và nó thể hiện cho một cái khả năng uh, Ờ, kiểm soát lái cũng như là chạy thành phố rất tốt trong nội đô ấy còn ra ngoài đường trường thì mình chưa biết là khi mình đạp hết ga nó sẽ như thế nào anh em chia sẻ thêm giúp mình à, về chất lượng sơn chất lượng xe thì không phải bàn mọi thứ còn à, quá tuyệt vời à, gai lốp còn dày lốp còn mới mâm sáng mâm đa chấu sơn thì sơn si nói chung hoàn hảo không chúng ta sẽ có những cái màu đen à, phối với nhau tương đối là đẹp từ à, các cái trụ cho đến phần à, giá nóc cho đến phần về lốp và lốp ở đây cái dạng thiết kế mui bay đó xe này đi ờ, trong khoảng uh, kết hợp nó khoảng độ 6 đến 7 lít đường ngoài đô thị thì uh, ờ, 5,4 lít cũng là một cái mức uh, tương đối hợp lý cho xe nó nhẹ thì uh, cái uh, cái vận hành nó cũng sẽ không tốn nhiều cái cái um, chi phí về xăng cộ Ở bên trong chúng ta sẽ có nội thất là ghế nỉ nhá ghế nỉ tiêu chuẩn của xe anh em muốn lên ghế da thì cái này cũng đơn giản thôi thêm hai uh, ba triệu cho một bộ ghế da cho cái xe này thì quá đơn giản khoang này thì nó sẽ tương đối là ôm người nó tương đối ôm người cái chiếc xe này nó có một cái gầm uh, trọng tâm trọng tâm một cái gầm tương đối ôm mặt đất cái khả năng vận hành của Kona nó sẽ thiên về tính thể thao nếu mà so với cả xe tốt nếu mà so xe tốt thì nó sẽ thiên về tính, thể thao khi mà di chuyển nên là có cái phần tựa đầu khá thoải mái cái này chắc là do mình nâng thôi nếu với các các bạn mà nữ các bạn mà có người mà thấp hơn mình một chút nữa thì mình nghĩ là cái xe này nó sẽ khá phù hợp mình thì cao mét 75 nên là ngồi xe này nó sẽ hơi khuỳnh khoàng một tí hơi khuỳnh khoàng một tí nhưng về cơ bản khi điều chỉnh lại thì vẫn ok đây là chúng ta có màn hình giải trí rồi à, kiểu dạng dựng nhưng nó chưa phải là kiểu dạng à, cảm ứng mà nó vẫn là dạng cơ kết hợp cảm ứng thôi cũng dễ sử dụng cái nút à, cửa gió điều hòa nút à, điều chỉnh điều hòa điều chỉnh nhiệt độ rồi là à, điều chỉnh hướng gió tất cả các thứ đây thì nó cũng rất là dễ dùng trên vô lăng chúng ta có đủ các cái nút có cu control nhé có có cu control có điều khiển uh, tốc độ uh, nút ờ, tăng giảm âm lượng các thứ trên vô lăng là có hết còn không gian được gọi là hàng ghế sau thì nó cũng sẽ tương đương một chiếc sedan nó sẽ cao hơn một tí so với cả uh, một chiếc sedan nhưng mà nó sẽ lại nhỏ hơn một chút so với cả sedan dạng dài vì không gian của Kona nó không phải là không gian quá rộng cổng sạc các cái chức năng các cái tiện ích để đồ hốc để đồ nói chung là đầy đầy đủ đầy đủ thì Kona nó sẽ đáp ứng cho một người uh, có cái cuộc sống năng động di chuyển nhiều uh, cần cái sự linh hoạt trong thành phố thì đấy là cái cá tính của Kona mỗi một xe nhé mỗi một xe nó luôn luôn có cá tính riêng của nó thì cái xe này nó sẽ là như vậy đó ghế nỉ còn nguyên nhá ghế nỉ rất là mới còn nguyên nói chung là rất sạch và rất mới vẫn còn một chút cái mùi uh, của của xe cho những anh em mà có cái um, tầm tiền khoảng độ uh, ờ, 590 triệu 595 triệu về cá tính của Kona thì nó sẽ là một cái kiểu xe đi linh hoạt trong đô thị và có tính lái có kiểu lái trẻ trung của thể thao đó để miêu tả mô tả Kona vì trọng tâm Kona thấp mà cái độ gọi là bốc của máy 2.0 trên cái sát xe này là ok khi chuyển sang chế độ S và số tay thì nó sẽ có một cái sự dính lưng nhất định khi mà cần độ thấp đó. không biết ra đường trường khi mà đạp uh, nút cán thì thì cái, cái khả năng phản hồi của động cơ và và xe thế nào nhưng mà trong thành phố thì mình nghĩ là khá là ổn rồi mình nghĩ là không sai khi mà mô tả nó là một dạng hatchback nên gặp hatchback nó bản chất nó là một cái xe đi nội đô mà và nó cần cái sự linh hoạt cái nâng gầm hơn thì nó sẽ tạo cho một không gian ngồi nó uh, cao hơn tầm quan sát tốt hơn cũng như là có thể linh hoạt di chuyển trong những cái ờ, tình huống là đi qua những cái vùng đường xá nó xấu hơn một chút đấy là ừ. cái tính cách của một dạng siêu vi uh, đô thị uh, mình trên sport này ta sẽ có một cái độ uh, bút này Ờ. Độ hút rất là nhanh ờ, và có một chút dính lưng nếu như mà cái xe nó đạt được cái một cái sức kéo lớn bạn hãy ờ, đến xem xe nhé đến xem xe và nhớ đăng ký kênh của mình đôi khi mình cũng sẽ chia sẻ thêm một chút về về mọi thứ về liên quan đến xe chứ không hẳn chỉ là mỗi về việc buôn bán xe nên là mình muốn có càng có nhiều bạn càng có nhiều người cùng làm bạn với mình trên uh, YouTube trên mạng xã hội thì càng tốt chả sao cả uh, có thể uh, không cần mua xe của mình cũng được mà bạn của mình thôi cũng chia sẻ về xe cũng là một cái rất là vui rồi thì, uh, chào và, và nhớ đăng ký kênh của mình ạ <laughs> ủng hộ mình ạ thì bấm like hoặc comment khen mình của chê mình cũng được chê thì mình sẽ lưu kinh nghiệm mình làm tốt hơn không có gì cả và cảm ơn các bạn